Bực thế nhở Phải đập chết nó ra này cho đỡ bực mới được Nào Ember nhảy một lần Hay lắm Mất rất nhiều máu nhảy hai lần liên tiếp Quân địch đã mất gần như là hết Tuy nhiên là cái con LC có vẻ như là Avenger rất khỏe ở đây Máu nhiều quá Tôi nhảy phát nữa Nó sẽ hết máu rồi Ui ui solo solo Ờ solo ui ui Bộ kinh vân nhiếp phong Quay ra đây Ui ui nhiếp phong giỏi quá Bộ kinh vân Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em đến với cả Game Today ờ, Dạo gần đây có rất nhiều các anh em có inbox cho tôi, inbox kín cho tôi Và có yêu cầu tôi là anh ơi anh stream đi, lâu lắm rồi không thấy anh stream Anh em nhắc thì tôi mới chuẩn nhận ra là cũng đã gần một tuần rồi Là tôi chưa có stream Và tôi phải nói là tôi rất lấy làm vinh dự khi mà có được cái sự yêu quý các anh em Và đặc biệt là đối với các anh em có nhắn tin kín cho tôi khi mà tôi không stream là các anh em ờ, có inbox và hỏi Cũng như là yêu cầu tôi là stream Và phải nói là có rất nhiều tin nhắn Có rất nhiều những cái lời yêu cầu Yêu cầu tôi live stream Yêu cầu tôi ra clip Và sau tất cả những cái tin nhắn đó Thì đây Tôi lại ngồi với anh em Vâng Vẫn là tôi Tuần Cơm Là một người em Người bạn, người anh, người chú yêu quý của các anh em đây. <laughs> Vâng, lại một lần nữa tôi lại vâng lần nữa Khi anh em thấy từ vâng phát ra từ miệng tôi quá nhiều Có nghĩa là anh em nghe thấy từ vâng nhiều rồi đấy Ờ, tôi nhé vào Tôi biết có một sự thật Một sự thật rất là đau lòng Đấy là khi cái giọng nói thân thương, chiều mến và ấm áp của tôi cất lên Cũng là lúc các anh em ngồi đây sẽ cảm thấy bồi hồi xúc động nghẹn ngào trước những tình cảm của anh em dành cho tôi ờ à, nghe nó cứ thế đéo nào nhỉ thế đéo nào nghe cứ là bị sai sai ấy ồ thế sai chỗ nào tôi đảm bảo với các anh em một trăm phần trăm các anh em ở đây sau khi nghe tôi nói thế thì bảo tôi nói sai đéo nào tôi lại tôi tôi tôi lại cảm thấy là là là, là bồi hồi xúc động trước cái tình cảm của chính tôi Ôi rồi ôi nói vớ va vớ vẩn Tôi biết Đấy chính là những gì mà các anh em đang nghĩ Nhưng mà tôi chưa nói hết Nhá Vì thế là tôi nói lại nhá Cho các anh em nghe rõ nhá Tôi biết Có một sự thật Một sự thật rất là đau lòng Đấy là khi cái giọng nói thân thương, chiều mến và ấm áp của tôi cất lên cũng là lúc các anh em ngồi đây sẽ cảm thấy bồi hồi, xúc động, nghẹn ngào trước những cái tình cảm của anh em dành cho tôi. Qua lời nói của tôi gửi tới cho các anh em. À... <laughs> anh em đã thấy chuẩn chưa? Sùi ôi, quá chuẩn! Tuy nhiên, tôi biết sẽ có những cái tầm chiều mới chưa từng trải đang xem clip này và phản đối tôi không chuẩn Đấy chính là những cái gì mà anh em muốn nói Tuy nhiên tôi sẽ chứng minh luôn nhá Tôi sẽ chứng minh luôn bây giờ Bằng cách đọc một trong những cái inbox mà tôi đã được nhận được từ tuần vừa qua Vâng và tôi xin phép các anh em là cho tôi được đọc một trong những cái inbox đó Sở stream nhanh lên anh ơi Em vã quá rồi <laughs> Tôi thật với anh em từ trước đến nay tôi cứ tưởng là có mỗi anh em mà thích tôi ở stream thôi Ai ngờ Cái người gửi tin nhắn cho tôi lại là một phụ nữ Sẽ có chết không Đọc xong cái dòng tin nhắn của bạn mà tôi Cũng chả biết là phải trả lời như thế nào Cho đến bây giờ Khi mà tôi đang chơi con game này Tôi đang làm cái clip này Thì tôi vẫn chưa có trả lời bạn ý <laughs> Tôi vẫn chưa biết là trả lời ra sao Trả lời như thế nào Cho nó hợp tình, hợp lý Đối với coi như là Một fan girl Vậy theo anh em với tôi sẽ phải trả lời như thế nào Trước một fan girl chân con nhà bà chính Xinh đẹp Quyến rũ và muốn tôi stream <laughs> Chồng, nói gì đây <coughs> Mặc dù tôi rất là thích Rất là mê cái đẹp Nhưng trong cái câu trả lời của tôi Vẫn phải thể hiện được Là mình là phải chính là một người đàn ông chân chính Một người đàn ông đã có vợ Đã có gia đình Tôi rất là yêu thương vợ tôi nhá vợ vâng, tôi cho phép thì tôi mới sơ chim được nhá Chiếu mới chiếu miếc liên tha liên thiền Vú va vù vẩn Ờ Tất cả chỉ là diễn vợ <coughs> Xin lỗi anh em Có một cái chút uh, sự cố kỹ thuật <coughs> Anh em thấy là giọng tôi là hơi khác một chút nhưng không sao, tôi đã quay trở lại ở đây à, Giọng tôi nó đã lại bình thường rồi nhá. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa trả lời bạn ấy Theo anh em tôi phải trả lời như thế nào Anh em hãy gợi ý cho tôi Anh em comment cho tôi nhá Rồi à, Không liên thiên văn vở nữa Chúng ta lại quay trở lại với cái nội dung chính của ngày hôm nay Hôm nay tôi lại quay trở lại ngồi với anh em đây nhiều anh em sẽ uh, hỏi tôi là hôm nay chúng ta ngồi với nhau để làm gì Vâng, chúng ta ngồi với nhau để làm gì <coughs> à, Phiên bản mới Phiên bản mới nhá Thì uh, tôi lại ngồi với anh em Sẽ có rất là nhiều Các anh em ở đây Bảo rằng Ngồi với nhau là để chúng ta coi như là nhận định update Ôi rồi ôi, làm gì có cái chuyện đấy anh em ơi Anh em bỏ suy nghĩ đi nhá, đéo có đâu Hôm nay tôi không có nhận định update nhá Đến hẹn lại lên, ờ, cứ cho là như vậy đi Cứ cho là cứ mỗi lần là có bản phiên bản mới là tôi có một cái video clip là nhận định update đi Ờ, như thế thì đã sao anh em cứ cảm tưởng như là tôi ấy, tôi nói hết cái lớp bọt rồi từ đầu cái chương trình từ đầu clip đến bây giờ nó khá khá lâu ở đấy tâm sự thì cũng đã tâm sự rồi trao đi những cái lời yêu thương thì cũng trao đi những cái lời yêu thương rồi đấy nhưng mà yêu thương chưa thì còn chưa biết nhưng mà tôi dám chắc với anh em phải đến chín mươi phần trăm ở đây là anh em cứ nói lời yêu thương với tôi thế thôi chứ còn vẫn chưa like đâu nhá buồn lắm nhá yêu thương thì like đi like đi chứ còn còn còn còn còn còn, còn tiếc với nhau cái gì con like nữa đó like đi ừ ừ thế nói thế thì đã like chưa tôi đéo phải là hải tú anh em đéo phải là sơn tùng người yêu anh em đéo phải là thiều bảo chấp thế tại sao anh em không like cho tôi anh em sợ cái gì mà không like nhỉ Like đi Toang rồi này <laughs> Up cấp sau một toang hai round liên tiếp Đéo hiểu kiểu gì Chúng ta bắt đầu thôi Chào mừng anh em đến với Game Today Tôi, Tuấn Cơm Và hôm nay là chương trình nhận định update Vâng, và đây nó là cái số nhận định update đầu tiên Cái tập đầu tiên Trong series nhận định update của tôi à, Vào cái update mùa 10 Và trước khi à, đến với cái chi tiết của những cái gì mới update Những cái à, line up mới rồi những cái bộ mới, những cái con tướng mới Thì tôi xin chia sẻ một cái điều này cho anh em vui Đấy là kể từ ngày hôm nay Ngày mai, ngày kia Và liên tiếp 5 ngày tôi sẽ ra cái clip 50 clip mỗi ngày một cái clip và mỗi clip là một cái line up mà theo tôi đánh giá đó là những cái line up khá là mạnh tương đối mạnh không những gì anh em vừa nghe tôi nói đấy là khi người khác nói còn riêng đối với tôi mỗi lần tôi ra clip và về một cái line up nào đấy thì tôi đảm bảo với anh em luôn nhá Line up đấy sẽ là cái line up mạnh nhất siêu cấp vũ trụ luôn Không phải nói nhiều nhá Lăng nhằng Rồi chúng ta bắt đầu thôi À quên, vẫn chưa bắt đầu được Tôi lại xin chia sẻ một chút nữa cho các anh em Các anh em lại thêm vui nhá Đấy là 50 clip ấy mà tôi nói ấy 50 clip đấy nó chỉ là 5 cái clip Những cái đội hình xoay quanh cái bộ mới thôi Cái bộ mà ba con tướng mới ba con tướng thuộc cái bộ Panda Đấy Còn nhá sau đấy nó sẽ là khoảng ba cái clip nữa mà nó là những cái lay gì đó là những cái lay up counter lại những cái lay up meta nhá cái đấy nó mới là cái cực kỳ là đỉnh cao tôi đã phải coi như là, là nghiên cứu rất nhiều luôn tôi ra được những cái bộ mà anh em không tin được đâu không thể ngờ được đâu và hy vọng là anh em sẽ đón chờ nhá chắc chắn là nó sẽ làm cho anh em thích thú rồi chúng ta bắt đầu chúng ta có ba con tường mới thuộc tộc Vandaman đây là một trong những cái line up phải nói là rất là thú vị Ở đây đã có một con lên được 2 sao Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết ba con tướng mới những cái skill của nó cũng như là cách chơi của cái bộ Fandaman này nhá chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chơi cách xây dựng đội hình làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được một cái đội hình siêu cấp vô địch Và đội hình nào sẽ được tôi xây dựng Thì uh, giới thiệu cho anh em một chút Sơ qua về cái cách chơi Cái bọn Fana này này Chúng ta có ba con tướng Trong đấy có hai con là con co đam hai con co đam là gồm có con co sát thủ là con Ember và con Thunder là thuộc hệ mết hai con đó là hai con co đam và một con tăng cơ uh, nó có cái ờ, skill là khiến cho đối thủ đánh trượt cũng như là trừ máu đối thủ theo dây thì một con tăng cơ hai tiền và hai con gây đam chính co đam là ba tiền và cái cách chơi nó cũng rất lạ nhá rất là lạ lần đầu tiên trong lịch sử đấy là cái việc là chúng ta không thể mua được hai con bài ba tiền tức là hai con hai con co đam ấy chúng ta sẽ không mua được và chúng ta sẽ chỉ có thể triệu hồi được Nhờ cách triệu hồi Cái hiệu ứng của cái bộ Fanda này Triệu hồi như thế nào Đấy là cái việc là anh em Khi anh em có một con Fanda trên bàn Thì nó sẽ có phần trăm cơ hội Triệu hồi những con Fanda, Fanda khác Đó Ở đây Khi mà chúng ta có ba con Fanda ở trên bàn Thì cái cơ hội mà để chúng ta triệu hồi được những con Fanda còn lại nó sẽ lên cao, nó sẽ lên rất cao Cụ thể nó là 50% Và chúng ta chỉ có thể mua được một con Ở trong cái ngân hàng uh, bài của chúng ta Chúng ta chỉ có thể mua được một con, đấy là cái con Fanda, con ớt Cái con Fanda uh, có hai tiền Con Fanda đấy là thuộc hệ Warrior Thì chúng ta còn hai con còn lại sao? Hai con còn lại thì bắt buộc là chỉ có thể triệu hồi anh em nhá. Chỉ có thể triệu hồi thôi. Và vừa rồi thì anh em cũng thấy là tôi vừa được triệu hồi cái con Ember. Nó vừa được triệu hồi ra anh em nhá. Hai con còn lại là sẽ phải triệu hồi. Và để tối ưu hóa được cái việc triệu hồi này thì bắt buộc các anh em sẽ phải đua càng nhiều Fanda cụ thể là ba con nhá. Càng nhiều Fanda thì càng tốt càng nhiều Fanda để lên trên bàn cờ nha anh em nhá Chứ không phải là để ở phía dưới đâu Hàng chờ đâu Mà bắt buộc là phải kích hệ Mà muốn kích hệ là chúng ta sẽ phải để ở trên bàn cờ Và chúng ta sẽ kích được cái hệ Fanda Chúng ta triệu hồi được cái con Fanda Với cái tỷ lệ đó là 50% Anh em thấy đấy Và khi tôi đã có ba con Fanda ở trên bàn Thì cái việc triệu hồi ra nó rất là đơn giản Tuy nhiên những cái con này hoàn toàn là chúng ta không thể mua được Ở đây anh em thấy là chúng ta vừa mới ra được con Velom Và con Velom này Nó cũng là có được là nhờ cái hiệu ứng của cái bộ Fanda Tại sao lại như thế? Đó cũng chính là một cái điều đặc biệt Ngoài việc triệu hồi những cái con Fanda ra Thì ở đây chúng ta sẽ triệu hồi thêm những cái con bài khác Cụ thể những cái quân bài được triệu hồi ra nó sẽ tương ứng với một trong những cái con bài mà anh em có ở trên bàn tôi lấy ví dụ ở đây chúng ta có một cái con velomancer tại sao bởi vì ở trên bàn cờ của chúng ta có một con soundbreaker con soundbreaker này thuộc tộc goblin chính vì thế nó sẽ triệu hồi ra một con thuộc tộc goblin rất là đơn giản khi mà chúng ta có thể hiểu là như thế này chúng ta có thể triệu hồi ra một con bom ở level 6 hoặc level 5 khi mà chúng ta có đủ ba con Fanda kích hệ để có thể triệu hồi bất cứ một cái con nào thuộc tộc Goblin. Chúng ta chỉ cần có ở trên bàn cờ một con Goblin thì chúng ta có cơ hội chúng ta có thể triệu hồi ra một con bom. Anh em thấy vậy đã chưa? Đấy. Đấy chính là cái hay ở trong cái tộc Fanda này. và khi mà chúng ta triệu hồi ra, chúng ta không dùng đến, chúng ta có thể bán đi lấy tiền. Chính vì thế nó rất hay ở cái chỗ là chơi cái bộ này Chơi cái bộ này Chúng ta không cần phải là có một chuỗi thắng Và chúng ta cũng không cần có một chuỗi thua Chúng ta chỉ cần có ba con Fanda là đủ nhá Đấy, kinh chưa Anh em thấy tôi nói hay không Chỉ cần ba con Fanda là đủ thôi nhá Dễ mà Có gì đâu Anh em chơi rồi anh em biết nhá <laughs> Thế nào rồi nói đến đây cũng có đầy người phản đối Nhưng mà thôi tôi biết Không sao cả Tôi quen rồi mà đến đây thì tôi là luôn nhá Cái việc mà các anh em quen phản đối tôi ấy, Nó cũng giống như cái việc mà tôi quen các anh em quen phản đối tôi ấy. Nhá Mà nói đi thì cũng phải nói lại Cái việc mà tôi quen các anh em quen phản đối tôi ấy, Nó cũng giống như cái việc mà các anh em quen cái việc mà tôi quen các anh em quen phản đối tôi ấy. Đấy anh em thấy chưa Cái câu chuyện nó rất là dài nhưng mà nói tóm lại là tôi quen rồi nhá Anh em thoải mái đi nhá Không có gì cả Thôi được rồi chúng ta quay trở lại với cả cái trận đấu này Thì như nào Cái đội hình đầu tiên Cực kỳ mạnh Kết hợp với cả bộ Fanda Man Mà tôi muốn giới thiệu cho anh em Đấy chính là bộ sát thủ Với con co chính chính là con Ember Trong bộ sát thủ Kết hợp với 6 sát thủ Và đội hình ở 8 rất mạnh Đội hình này mạnh ở 8 Chúng ta có thể thấy ở đây ở 8 chúng ta đã có ba con Fanda Easy việc triệu hồi với 50% triệu hồi ra Fanda Rất dễ có thể co lên được 3 sao Cỏ ở đây chính là con Ember Con uh, Fanda sát thủ Có thể triệu hồi thêm những cái con như là những cái con Ví dụ như là sắt đao cứu Hay là những cái con như là con ốc Có thể triệu hồi thêm Ui Một quả trứng Hai con Doom có chơi đúng không nhỏ Rồi, rồi, cho thì lấy luôn anh em ạ Có trứng đập luôn, Doom 2 luôn Không phải là nhiều, up 9 luôn Rồi Rất mạnh ở đây Khi anh em ở 8 ấy Anh em form được cái đội hình ba con gấu ba con fundament kết hợp với cả sáu con assassin là đã mạnh lắm rồi anh em ạ còn ở đây tự nhiên nó ra một trái trứng rồi hai chú Doom thì thôi Tôi quyết định là tôi lên trí luôn Còn bình thường thì tôi vẫn ở 8 tôi luôn 3 sao đấy Nhưng mà có con Doom 2 thì không có slot cho vào thì lên 9 thôi Đủ tiền lên 9 thôi Càng chuyện này các bạn là phải chạy theo tôi rồi Anh em thấy tôi không có chuỗi thắng tôi cũng chả có chuỗi thua Nhưng mà tôi rất mạnh ở đây Nhờ có cái bộ Fanda này Một trong những cái bộ mà theo tôi meta mới được bắp rất mạnh Gần như là không thể có cái bộ nào ăn được cái bộ này đâu Kể cả là cái bộ như là cái bộ bit ấy Cái bộ bit là gọi là meta cũ đấy Là một cái bộ rất mạnh ở meta trước Trước khi update Nhưng mà đến bây giờ khi mà ra bộ Fanda này tôi nói thật với anh em Chỉ cần con co sát thủ thôi Cái con Fanda sát thủ thôi nó lên được hai sao thôi Kèm theo đấy là có cái món đồ trấn phái cho nó Chính là cái chém lan Thì thôi nhá Tôi chưa có chém lan đâu Tí nữa có chém lan rồi biết tay Một khi mà tôi đã có chém lan ấy Tôi chấp cả lò bọn 9 warrior Với, với cả cái bọn 6 cline nhá Nói cho nó vuông Ra đây Ra đây Tuấn đón À không Tuấn thì thường hay không đón Ý mới hay đón <laughs> Đấy anh em cứ xây dựng như này là khỏe ngay nhá Nói chung ấy là tầm round 20 Chưa cần lên 9 đâu Chỉ cần form được đội hình ở round 20 ba con gấu Kết hợp ba chủ gấu ham ăn nhá Kết hợp với cả 6 tay sát thủ Đấy Rất mạnh bài như này ấy, tôi nói thật với anh em nhá không ba thì một không anh em lại nghe thì có vẻ là nó không giống tôi người khác thì hay nói thế chứ tôi không hay nói thế tôi ý, bài như này nhá đéo top một thì top 8 nói luôn nhá nói nhiều <laughs> anh em cứ thử đi nhá còn um, cái slot thứ 9 tôi chia sẻ một chút là cái slot thứ 9 ấy cái slot thứ 9 thì cũng không hẳn nó là cái con doom tuy nhiên cái con doom cũng là một cái con rất mạnh nhá bởi vì nó có cái tộc demon ở đây demon mà nó đấm critical kết hợp với cả cái ờ, bộ ờ, đấy anh em thấy không cái bộ xin đấy đấm một phát một lửa cây luôn rất mạnh đấy còn bọn cờ lai sáu con full anh em thấy không chém như là chém chuối luôn anh em thấy con đầu gấu sát thủ của tôi vả cho Dragon Clyde mất dạng luôn hay sao đấy con thua Anh em nhìn cái lượng đam kia kìa Cái con gấu sát thủ Con đầu gấu sát thủ 6.000 đam luôn Bom à Có lên mua bom rồi nhỉ Bom này là phải lên 10 cơ Lên 10 cho vào Ở đây thì cũng thấy cảm giác như là cũng Không có biết. Thường thì tôi sẽ mua bom nếu mà chơi với cả bit Bọn bit thì chơi bom Ở đây không nào chơi bit cả anh em ạ Thôi Tùy xem là là là chúng ta sẽ gặp những cái uh, bọn nào thôi Chúng ta gặp bọn uh, Warrior thì chúng ta sẽ mua Dark Spirit Chúng ta gặp bit thì chúng ta sẽ mua bom Để counter và late game Chính là cái con những con bài 5 tiền vào giai đoạn cuối Ở đây ờ, trên đầu của chúng ta thì có cửa lai chúng ta mua Dark Spirit thì ngon hơn anh em ạ Nhá Theo tôi thì là không cần mua bom đâu Bom nó chỉ đánh những cái thằng bit thôi Mà bit ở trong cái bài này không có là một Còn uh, những cái bọn như là cái bọn Hunter cũng được Nhưng mà thôi Không cần đâu Trận đấu này thì cũng không có Hunter Nói tóm lại ấy, tôi lại tóm tắt lại cho anh em một lần nữa nhá là chúng ta ấy, giai đoạn đầu chúng ta không lên chơi ở cái uh, cái bộ này chúng ta không lên chơi Lutrick nhá cái thứ nhất là không lên chơi Lutrick là một thứ hai là khi chúng ta có bao nhiêu con panda chúng ta ra chúng ta đua hết lên trên bàn cờ để chúng ta tối ưu hóa cái việc triệu hồi đấy là cái thứ hai và cái thứ ba là chúng ta form cái đội hình sát thủ kết hợp panda thật là nhanh ở level 8 chúng ta có 6 con sát thủ và ba con Fanda là chúng ta là bố nhá. Thế thôi. Rồi, rất đơn giản. Ở đây có những cái người chơi uh, Warrior và có những cái người đang chơi cái bộ Insectoid với một cái con Kira. Nhưng tôi có thể tự tin với anh em luôn là không ăn được tôi đâu. Chúng ta dần dần up lên 10 thôi anh em nhá Không phải vội Tức chúng ta mạnh rồi Chúng ta rất mạnh rồi Và anh em có thể chơi cái đội hình này Anh em roll ở 9 Anh em đưa lên hai sao sát thủ hết Và anh em ờ, Anh em có thể đưa hẳn lên 3 sao cũng được nha anh em nhá Đưa hẳn lên 3 sao Sát đao Kriller rồi thì ốc Các thứ lên 3 sao cũng được Nhưng mà theo tôi thì cũng không cần thiết lắm Bởi vì ở trong cái đội hình này này cái con Fanda ấy, đầu gấu sát thủ của tôi ấy, nói thật nó gánh hết, nó chỉ cần hai tiền à hai hai sao thôi anh em ạ. Hai sao rất khỏe rồi đấy. chém một phát rồi anh em thấy không? Chém phát một luôn. Cứ nhảy một lần nhảy là có một thằng chết. Và cái skill của nó rất là hay nhá. Tôi chưa giới thiệu cho anh em một cái skill của của những cái con Fanda. Ui giời Water Spirit đã lên được 2 sao Trận đấu này không có ai chơi mết Thì hai con Fanda ấy, co ấy hai con ba tiền ấy Nó có một cái uh, skill Mà khi mà nó giết người xong ấy Là cái cung đao của nó quay trở lại Là nó có thể tung trưởng luôn được tiếp theo Anh em thấy không? Kinh không? Tức là nó có thể liên tiếp nó nhảy được liên tiếp luôn Mà nó có cái chém lan nó chém nhau thì thôi Không khác gì là lúc mà tôi lại stream Xong rồi tôi bị top 8 Anh em chém tôi không trượt phát nào Dã man có Blink Ở đây uh, chúng ta ghép Blink thôi Tung trưởng cho nó nhanh anh em ạ Chém lan Blink Blink phát là tung trưởng luôn Cho thêm con này là có hệ bit là anh em này Để tôi, uh, tôi, tôi, tôi, tôi chia sẻ thêm một chút Cái này lưng cao Cái này lưng cao hơn dành cho anh em tìm hiểu sâu về cái layup này Chúng ta có cái bộ Fanda như ở trên uh, trên cái đoạn đầu bài ấy. Tôi uh, có giới thiệu rồi nhưng mà bây giờ tôi uh, giới thiệu kỹ hơn, giới thiệu lại. Ở đây chúng ta gặp Wario, anh em thấy không? Với một cái đường đam đến từ cái búa lan chém rất là thốn. Và nên nhớ là cái chém lan đấy nó bỏ qua giáp Nó ăn thẳng vào máu luôn Không khác gì đến mình luôn anh em ạ Rất khỏe rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn nhá Cái này chia sẻ sâu hơn cho các anh em muốn tìm hiểu sâu Anh em cứ làm như tôi thì uh, cũng được Anh em nhìn các cái đội hình ở trên uh, bàn cờ này Anh em mua cũng ok Anh em không cần phải đi tìm hiểu sâu Nhưng nếu anh em muốn tìm hiểu sâu hơn thì tôi chia sẻ cho anh em Dành cho các anh em mà xem từ đầu đến cuối clip này Có nhiều anh em tôi biết là cũng xem cái đội hình thì cũng ok Biết được cái đội hình cuối game Tuy nhiên là tôi nói luôn là cái đội hình cuối game ấy thì nó không phải như này đâu à, tôi muốn chia sẻ sâu hơn một chút có lên chia sẻ luôn không nhỉ thôi thực thực ra ấy, thì tôi định làm hai số một cái số lâng cao với cả một cái số uh, cơ bản cái số này ví dụ là cơ bản thì tôi đánh như thế này thôi tôi uh, chơi theo kiểu là assassin kết hợp với cả bang fanda xong rồi lên uh, ờ, trí nó kẹp thêm con dát là hết hết à lên 10 kẹp thêm con dát spirit là hết vị là hết bài à, kèm theo đấy là là là ở 9 thì tôi có thể thay con doom bằng cái con uh, velom là xong đấy tuy nhiên trong cái tôi sẽ gộp lại luôn hai số lâng cao cũng như là cái số gọi là cơ bản hướng dẫn cơ bản vào một số luôn cho anh em nhé. thì cái đội hình phát triển tiếp theo để cho nó thật sự là siêu cấp ấy thì anh em cứ đợi Hồi sau anh em sẽ rõ Tôi sẽ phát triển cái đội hình siêu cấp của tôi Cho anh em thấy Nó thật sự là rất mạnh Tuy nhiên Chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu Nó phải gọi là Từ gốc đến tới ngọn Nên là chúng ta cứ phải từ từ đã Bây giờ có một cái này anh em cần lưu ý này Cái hay ở trong cái bộ Vanda Đấy chính là cái việc là khi anh em Ở trong cái bộ sát thủ này, này Có một cái con đó chính là cái con Con gì anh em biết không Water Spirit nó là một cái con thuộc tộc Spirit Và Ở đây chúng ta ra ra cái con Dark Spirit rồi Nhưng mà tôi đang định nói đến cái con Dark Spirit đây Khi mà anh em có ba cái con Fanda Anh em có cái cơ hội được triệu hồi ra con Dark Spirit Và bây giờ tôi có một cái ý nghĩ Là tôi sẽ không chơi sát thủ nữa Tôi sẽ chuyển bài Tôi sẽ chuyển sang cái bộ bài mắc ping luôn Trong cái meta mới nhá Coi như tập 1 này là trình diễn hết cỡ cho anh em xem đấy Còn tôi nói luôn với anh em là tôi nghiên cứu cực sâu rồi Anh em cứ yên tâm mà chơi Chơi như tôi luôn thì anh em cứ yên tâm nhá Chỉ có bài có ra không thôi Còn nếu mà anh em xây dựng được như tôi ấy Vô địch luôn Không nói nhiều Tiếp này Vừa lấy đang nói sở đến cái việc ấy Ui rồi sao nhiều cái này Tôi chết rồi Thế tôi phải roll đã nhá anh em nhá Từ từ đã Velomancer này Rồi con này thay cho Doom Có bộ vua lóc đây anh em ạ Chết rồi nó bị nhiều quá rồi Cái này tôi sợ không kịp roll mất Có con Doctor tôi cũng định lấy cái con này anh em ạ Thôi tôi lóc lại lóc lại đã anh em nhá Tí nữa tôi sẽ vứt hết các con Asin thôi à, Nhưng mà tôi đang nói dở tôi đang nói dở cái cái việc là tôi uh, nói đến cái con water spirit chúng ta có thể cơ hội có cơ hội khi mà chúng ta có ba con fanda có cơ hội để roll ra con dark spirit sorry anh em triệu hồi ra thôi tôi roll đây anh em đợi chút nhá tập trung tí tập trung chút anh em ạ ui nhiều quá rồi anh em ơi Chứ rồi không được rồi Thôi tôi phải bán sát thủ luôn thôi anh em ạ Không kịp rồi Chắc là sẽ mất máu nhưng mà thôi Phải chịu thôi Không kịp anh em ạ Không kịp không kịp không kịp Lóc lại rồi Đành phải thế thôi Để chuyển sang một cái đội hình siêu cấp lên game chúng ta chơi với Clyde Và tôi có một cái đội hình mà tôi chắc ăn được luôn bọn Clyde luôn anh em nhá Chắc ăn luôn Sát thủ không ăn được đâu Sát thủ không ăn được đâu Nhiều anh em sẽ đoán ra được Đến cái đoạn này sẽ đoán ra được là Nó sẽ là cái line up gì rồi Từ từ nhá anh em nhá Roll đã Đây rồi Thừa một con Chết rồi Bắn con ốc Tạm thời là ba Fanda Và bốn con Spirit À sorry anh em bốn con Warlock Đấy Anh em thấy chưa ba Fanda và 4 Warlock Gần như là cân kèo rồi đấy Rồi Thunder will. Rồi, chúng ta đủ đội hình rồi. Tôi ghép cái giáp xương anh em nhá Ghép giáp xương Khi mà cái con uh, Fanta ấy Nó tiếp cận được đội hình của quân địch thì nó đồng nghĩa với nó trừ giáp luôn anh em ạ Nó trừ giáp, nó đến cái mục tiêu nào nó sẽ trừ giáp mục tiêu đấy Nó rất khỏe Cái hiệu ứng trừ giáp nó sẽ còn lưu lại ở trên cái mục tiêu Anh em thấy không? Ui, kinh chưa này anh em này Khỏe chưa? ui Quên con này ở ngoài này ui trời ơi, vừa lấy là tôi chưa cho con Grand Herat vào, chưa kích được hệ 6 Warlock mà tôi đã còn ăn được nó rồi. Thì bây giờ anh em nghĩ sao Nói luôn nhá Cái bọn Clyde làm gì có cửa Ui rồi lại còn đưa được con gấu lên ba nữa Con tăng cơ lên ba nữa Tuổi gì Nói luôn Mấy dăm ba cái giáp à. Đánh xuyên giáp mà Nào mày vào đây Mày vào đây Này Vào đây Cửa một phát hai phát liên tiếp luôn Ồ làm như nào Nhảy lên phát lửa Ồ Cái gì đấy ờ ờ Nhảy tiếp nhảy nữa lần nữa ui rồi ui rồi anh em thấy chưa cũng kinh một chấp tất mặc dù vẫn thua đấy đã chưa lên được ba thôi chứ còn khi mà tôi lên được con này ba sao ấy khổ thật chơi con này cũng hơi khó chịu ở cái là nó không tự coi như là roll ra được mà chúng ta phải đợi nó triệu hồi ra anh em ạ Mà tôi đéo hiểu sao 50% triệu hồi ra Fanda Mà từ lấy giờ tôi vẫn chưa lên được ba sao Bao nhiêu round qua rồi vẫn chưa có thêm con nào Hơi bị đen Thằng kia thì chắc là nó cũng ăn được nhiều đam Khỏe rồi anh em ạ Khỏe quá rồi Búa xét Có búa xét và giáp phản Lấy cái gì đây Lý trí bảo tôi lấy uh, giáp phản Nhưng mà con tim tôi thì bảo lấy búa xét Thôi được rồi, lấy búa xét Cấm đánh Cấm đánh cấm con LC Trẻ mới phát đầu cũng ok Được bổ sung một cái lượng đồ Trong cái round vừa rồi Chúng ta có thể ăn được không đây Nhảy Lần đầu Ui mất khá là nhiều máu Chúng ta nhảy và chúng ta được hồi lại máu Chúng ta mỗi lần nhảy là chúng ta lại được hồi lại một chút máu Và round này chúng ta ăn được Phá chuối của đối thủ có rất nhiều tiền Chúng ta thiếu mỗi quả trứng nữa thôi They Trứng My assistant would like being a suit of armor. Đéo có hơi đen. Và tôi vẫn thấy là tôi quá đen khi mà vẫn chưa có tự triệu hồi một con à, Dark Spirit nào. Trong khi có những trận mà tôi chơi với cả người chơi cái con Dark Spirit. Ui, cái gì đấy? Đang mải chém giọt thua rồi này. Chết rồi. Cái con Dark Spirit nó tự triệu hồi đéo bao giờ phải roll luôn tôi đã từng gặp như thế có những cái trận mà tôi đã gặp người chơi ở round 7 Ui, chết, chết rồi bài chém gió kể lại một cái câu chuyện thôi mà tôi chết tôi rồi mất mất quả trứng rồi anh em ơi mẹ bực thế nhở phải đập chết nó rau này cho đỡ bực mới được nào em bơ nhảy một lần hay lắm, mất rất nhiều máu nhảy hai lần liên tiếp Quân địch đã mất gần như là hết Tuy nhiên là cái con LC có vẻ như là Avenger rất khỏe ở đây Máu nhiều quá Tôi nhảy phát nữa Nó sẽ hết máu rồi Ui ui solo solo Ờ solo ui ui Bộ kinh vân nhiếp phong Mày ra đây ui ui nhiếp phong giỏi quá Bộ kinh vân Tao là bộ kinh vân Mày là nhiếp phong Mày chém chém đi À không không Tao mới là nhiếp phong Mày mới là bộ kinh vân uhm phong thần thoại ừ. cười rô tiếp thôi mẹ nó phí mất một quả trứng ở round trước nhìn cho nó kỹ đây rồi đéo bao giờ có chuyện trượt nhá lên ba đi bánh kẹo của em hết con mẹ cay thật nhiều anh em bảo tôi là giận cái chém thớt rõ ràng là giận cái thằng ở trong cái trận đấu từ hồi chiều mà lại đi chửi cái thằng này Ừ, lỗi ở tôi, tôi xin lỗi Mặc dù là tôi vừa mới xin lỗi Nhưng tôi vẫn sẽ phải đập nó Đập chết nó ngay Ồ, ồ, như nào, như nào, như nào Lần này thì mày thắng được không Ui, nhưng mà hồi máu kinh thế kia Ui rồi, thua rồi Đeo hiểu Tôi xin phép anh em một phút Cho tôi uh, tự vấn lại bản thân có lẽ tôi đã quá tự tin khi đánh giá mình quá cao Trong khi đó tôi uh, đánh giá thấp đối thủ Chính điều đó đã làm tôi thua Không, tôi sẽ tự vấn lại bản thân Tôi không thể thua trong trận đấu này được Bởi vì tôi biết Nếu tôi thua Thì anh em sẽ cười thẳng vào mặt tôi Cũng giống như cái việc Tôi đang cười thẳng vào mặt đối thủ Khi tôi thắng thế nào anh em anh em ơi em em ơi anh em còn ở đấy không đã đến đoạn cười được chưa anh em cười được chưa thôi tôi nghĩ rồi anh em ạ tôi sẽ không cười sau một phút tự vấn bản thân nhá tôi cười người hôm trước thì hôm sau người cười tôi thôi nhá thôi tôi sẽ hẹn anh em vào cái tập 2 tôi sẽ cười nhiều hơn nhá chắc chắn là như thế rồi không thể khác được nhá tập 1 nhận định update đội hình siêu cấp vô địch của tuần Cơm Đội hình lúc đầu thì nó là gì? Đầu gấu sát thủ Nhưng mà sau thì lại chuyển sang thành như thế này Đấy thế nên là ai mà xem đây cái kiểu mà tua phát đến cuối Không bao giờ có thể biết được nội dung nó hay đến như thế nào đâu Nhá Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào cái chương trình lần sau Bye bye